bạn xem nha ok thì như Trời bạn thấy á Trời ơi làng mới của mình nó rất là đẹp Bởi vì bãi đất trống nó toàn rác hết Ủa gì vậy? Trời ơi, trời cái gì mà mới review thôi mà thấy nguyên cái bãi rác siêu to khổng lồ trước làng dữ vậy? Cái gì mà sao tự nhiên ở trước làng mình có nguyên một cái bãi rác to dữ vậy trời? Thiệt luôn á, cái này là chắc chắn là ai chuyển nhà tới rồi sau đó là dục rác lung tung nè. Thôi, vô ý thức về chỉ thể là cây rau thôi. Trời chắc chắn là cây rau luôn chắc không trời trời ừ nhìn cũng giống nè nhìn bừa bừa giống cây ron đúng nè. rồi bừa bộn thì chỉ thể là cây ron thôi ôi nhưng mà khoan từ ở chỗ này nó có mấy cái thùng gì nè ủa ủa sam ơi Sam ơi, ừ? bà bà bà bà có nghe cái tiếng gì không? Sao tôi nghe có cái tiếng gì giống cái tiếng của em bé khóc hay sao á? ừ tôi cũng nghe vậy á nhưng mà trời làng này xung quanh có ai đâu mà con nít nó khóc ừ trời ơi chẳng lẽ làng mình có ma trời tự nhiên trong làng không có ai hết mà nghe tiếng con nít khóc là sao đâu ra ta nghe con nít sam sam ở trong đây nó có hai có hai cái món đồ chơi hay sao nè nó biết khóc hay sao nè nhìn nè ủa đồ chơi biết khóc sao nghe kinh dị vậy ủa oh cái gì God. cái gì kỳ vậy ta tại sao ở trong làng hero team một mình lại có cái món đồ chơi mà nó biết khóc trời ờ Ờ, hello hello à, bình bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh à, à, à xin tự giới thiệu tên chị là anh à, nhầm lộn xin xin tự giới thiệu ờ, anh anh là là là phong cận còn đây là sammy à, mà bọn anh sẽ không làm hại bọn em đâu ơi nhưng mà à, bọn em là là là cái con gì mà sao nhìn lại vậy Ủa? Không, đây là con gì? Con gì là con gì? Hai người đi ra chỗ khác đi. Tụi tôi đang trong đây à, đi ra chỗ khác đi. Ủa? Ủa cái gì? Ủa là gì? Sao? Sao tự nhiên khóc sao sao sao tự nhiên nó nó khóc nhẹ sau đó mình mở cửa ra để mình coi sao tự nhiên nó chửi mình luôn sao trời ơi trời em tính ra mình người xấu hả trời ơi không biết luôn <laughs> ủa gì kỳ vậy đâu em mở cửa lại coi nói người ta giúp thôi bây giờ chửi người ta là sao vậy hai cái đứa kia đi ra ngoài đây nhanh lên cái anh xanh xanh này nè thấy cái anh xanh xanh này anh xanh xanh nói em là cái thứ gì á em là cái thứ gì là thứ gì hả anh trai ủa đâu anh anh nhìn em tại vì biết sao không anh nhìn em không có giống con người mà cũng không giống con vật luôn nhìn giống như một món đồ chơi gì đó cho nên anh mới hỏi em em là con gì chứ phải là anh xúc phạm em đâu đúng rồi ừ, ơi, là anh giải thích rõ ràng vậy người ta còn biết được chứ <laughs> em buồn quá nơi trời em nói anh em buồn quá trời ơi thôi được rồi thôi được rồi em em đừng buồn nữa à, em em tên là gì em em em em xin tự giới thiệu với lại anh xanh xanh chị xám xám em tên à. là bất bất bất si bắp xi hả à ok ủa vậy vậy vậy còn cái bạn kia ủa sao các bạn kia nhút nhát quá vậy Ê, em ơi bạn ơi bạn ơi ra đây rồi bạn ơi em ơi em ơi cẩn thận á bạn ơi cẩn thận bị họ lừa đấy con người không tốt đâu ủa cái gì bị lừa nè bộ nhìn mặt anh giống mấy cái hai người mà hay đi lừa con nít lắm hả nè nè nè ơi sao mà từ sao mà sao tôi nhìn cái con này nhìn nhìn giống con nhện cái gì bà bà hay sợ nhện bà thấy nó, nó đáng sợ không nó chỉ hay nó ngại ngùng quá trời luôn nè đó chứ nó ngại ngùng đó ngại ngùng Vậy <laughs> à? ok à, à, em ơi à, em em tên là gì vậy à, em em tên là chu chu chu chu hả trời cái tên nghe dễ thương vậy trời ôi ơi ơi nhưng mà khoan từ ủa mà sao tự nhiên ai lại lại lại bỏ hai cái món đồ chơi này ở đây vậy ta trời ơi dễ thương quá trời ừ. quá đất vậy mà à, sao vậy à, hai em ơi ừ. chủ chủ nhân của hai em là ai Ủa? anh anh anh anh lại nhắc tới nỗi đau của em rồi anh lại nhắc tới nỗi đau của em rồi ơi anh xin lỗi dạ. Dạ. thấy không người ta con người ác độc lắm toàn động vào nỗi đau của bạn mình thôi đừng cho ủa Để em nghe nè hồi ủa trước á là em cũng được á một cái anh tên là anh cây con gì á anh á anh đó ảnh ảnh ảnh ảnh à. dẫn nuôi hai tụi em cái sau đó <laughs> là anh chơi anh chơi chán rồi cái sau đó là ảnh giúp tụi em ra hùng cát giờ tụi em mới tự mưu sinh ở ngoài đây rồi em buồn trời ơi thấy chưa bạn các bạn thấy chưa bạn thấy chưa rồi nghi rồi tôi biết mà ơi. tôi nhìn cái tàu này nè các bạn cái tàu nó có màu đỏ nè cái con này cũng có màu đỏ nè mà thường màu đỏ là cái màu Kairon thích cho nên là Kairon mua mua hai cái món đồ chơi này về Kairon chơi cho đã xong Kairon chán rồi Kairon dục trời ơi Đầu thời luôn á ác độc gì đâu luôn trời thôi rồi ơi ác vậy sợ ác vậy thôi hai đứa ở đây vui vẻ nha anh về nha ủa gì kỳ vậy ủa cái gì dạ, dạ, dạ. trong phim trong phim là người ta thấy tội quá là thôi hai đứa tội quá để anh nhận nuôi cho tiêu vậy chứ chạy về lặn ừ. xe đấy ơi ủa vậy hả xe lửa ơi anh anh anh anh này bỏ mình kìa hả tại vì anh không nhận thì chị gái nhận mà anh đâu cần anh đâu <laughs> ủa vậy trời ơi ê nè nè nè tôi sợ nhớ lắm nè nè rồi bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh nè nè nè bây giờ anh nói cho hai đứa nghe nè bây giờ hai đứa là đồ chơi đúng không thì tất nhiên là sẽ có người thích hai đứa còn anh chị á, thì à, chắc là anh anh chị à, ở nhà anh chị có nuôi con bông với con cam rồi cho nên là anh chị không có nuôi hai đứa được đâu bây giờ á um, nói được rồi người ta đâu có thích mình đâu người ta ghét mình mà <laughs> bây giờ anh không chịu nuôi em đúng không ờ à, ừ yêu em nuôi em không được rồi anh không được rồi bình tĩnh em ơi bình tĩnh em ơi bình tĩnh bình tĩnh em ơi bình tĩnh rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh đáng sợ chứ trời ơi à nuôi nuôi nuôi ok rồi rồi rồi nuôi nuôi Ôi, ờ, trời ơi sam ơi bây giờ mình phải kiếm người nhận nhận nuôi hai con này không thôi á là <laughs> bọn nó nhảy <laughs> bọn nó nhảy xuống sông rồi sam ơi nhảy xuống sông á làm chuyện sao bậy mệt lắm ok thôi được rồi rồi rồi thôi thôi được rồi vậy bây giờ là anh sẽ quyết định là anh nhận nuôi hai đứa được chưa rồi rồi ok rồi trời sam ơi ờ, khổ quá bây bây giờ thế này ờ. đi mặc mặc dù tôi biết bà sợ nhà lắm nhưng mà thôi bà nhận nuôi con tàu hỏa đi còn con bóc xi tôi nuôi cho ui cày đi muốn nhận anh chị làm chủ con em không muốn nhận anh kia đâu yêu à trời ơi rồi ok bóc xi ơi vậy là bây giờ từ nay em sẽ là bạn của anh nha À, em vui lắm rồi ơi Đừng bỏ em nha, coi chừng á anh Ừ, yên tâm đi, anh không có xấu tính như cay đâu anh đâu Anh sẽ nhận nuôi em mà, rồi ok rồi Đi theo anh nè à. Rồi ok bạn ơi, vậy là coi như á, là mình với Sammy đã nhận nuôi thêm hai cái à, con thú cưng mới hay là hai món đồ chơi mới mình cũng không biết nói như thế nào nữa. Nhưng đâu nhưng mà nói chung á là bọn mình sẽ được nhận nuôi thêm hai cái món đồ chơi mới này bạn à. Ok, thì mình sẽ cố gắng nuôi cho hai món đồ chơi này lớn lên để xem coi mà nó lớn lên sẽ như thế nào nha các bạn nha. hay là bây giờ mình sẽ thử quay Minecraft 100 ngày nuôi hai con này xem coi như thế nào nào nha các bạn Rồi ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến những ngày đầu tiên nha Let's go Rồi ok, bây giờ thì anh đã chấp nhận nhận nuôi hai đứa rồi Thì bây giờ anh phải có trách nhiệm là dạy dỗ mấy đứa hiểu không Cho nên bây giờ trước tiên là anh biết mấy đứa là đồ chơi chứ không phải là những con vật bình thường Bởi vậy cho nên là mấy đứa có sức mạnh gì hãy mau mau cho anh xem thử đi Rồi anh sẽ tìm cách để anh gọi là dạy bảo mấy đứa nè Có sức mạnh gì không Đúng rồi đó Em, em, em, em, em, em, em, em, em ủa cái gì em thể hiện luôn hả đâu em có sức mạnh gì hả chu chu đã tại vì á em muốn được chị gái này nuôi em này nên là em phải thể hiện làm sao để cho chị thích em à ok ghê ghê được rồi bây giờ em là đầu tàu đúng không ok Mỗi khi đầu tàu di chuyển thì sẽ có khói tu tu tu tu bay lên đúng không ờ dạ, đúng à, rồi cái gì cái gì mà y y cái gì cái gì mà y y vậy ui à! ui ghê ghê ghê trời ơi thì ra là sức mạnh của chu chu là có thể tạo ra khói các bạn ơi tại vì chu chu là tàu lửa mà ok rồi thì sức mạnh đầu tiên của em là, là tạo ra khói đúng không bây giờ em còn sức mạnh gì khác nữa không sức mạnh gì khác ừ, không được mình phải phải phải có thêm sức mạnh nữa không thì chị gái sẽ không nhận luôn mình mất có có có em có chứ em có em có đâu sức mạnh gì đâu thử cho anh xem coi sức mạnh thứ hai này nhưng mà em cần đây chào bạn heo bạn thật là đáng yêu nha ghê vậy tự đâu đâu đâu để anh xem coi ui oh my god cái gì vậy Ôi, rồi rồi xong rồi nó lăn nó lăn nhà simi rồi lăn <laughs> Rồi xong trời nhà luôn Trời ơi là trời ghê ghê ghê trời hóa ra sức mạnh của chu chu là có thể tạo ra khối nữa bạn mà còn có thể lăn được thêm cái cục đá nữa ghê ừ đúng rồi chu chu có nhiều chân nè Cậu nhớ cái nhà, bạn nhớ anh Caro đúng không? Hình như nhà của anh màu đỏ kìa. Ê, bình tĩnh em ơi. Ê, no. No, bởi nhà em ơi, bởi nhà. Rồi rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ủa, khoan tự sao không bởi với vậy? May quá, quá. Sao nhà của cái ông cây ron này cứng cáp quá bạn tàu lửa ơi à, Sao cái nhà của cây ron cứng quá vậy Ờ nhà cứng cứng <laughs> Trời ơi trời ơi à, thôi, thôi thôi được rồi thôi được rồi thôi được trời ơi Mấy bạn ơi ừ, sức mạnh của Chu Chu á thì rất là mạnh nha Nhưng mà Chu Chu lại rồi rất là quậy phá luôn Cho nên là rất là hay dùng sức mạnh để để phá làng các bạn ơi Vậy là không được rồi Mình phải à, gọi là dạy bảo lại cho Chu Chu các bạn ạ à. Ok Anh Thanh Thanh anh xanh xanh, em nói nghe nè Dạy nhắc về kỹ năng thì kỹ năng của em mới tuyệt vời anh nhìn nè ba hai một à... Ủa gì có gì đâu tuyệt vời Ủa có gì đâu Ủa có gì đâu Thì em vừa mới biết thành cái hộp đó không thấy hả ờ, Ủa đâu À kỹ năng của em là biến thành cái hộp á hả À ok rồi hiểu Hiểu hiểu hiểu rồi <laughs> ủa <laughs> nhảy được mà sao nhảy được chỉ cái này của em nó đặc biệt không tại sao nó đặc biệt không bởi vì á là khi mà em biến thành cái hộp á thì không có kẻ nào có thể tấn công em được phải không wow tấn công bất cứ lúc nào quá là đỉnh luôn ghê vậy luôn hả biến thành cái hộp là sẽ không ai tấn công được em luôn hợp lý ghê ghê ghê đây lại đằng kia đi em cho anh coi nè em có thêm một cái tiệt chiêu nữa thôi. tiêu gì cứ hết tụi heo này luôn hả tiệt chiêu gì nghe có vẻ ngầu quá vậy ta đâu thử coi nhanh nè ba hai một ui ui vậy đừng bao giờ để cho em nóng giận wow thì ra là boxy là có sức mạnh của lửa bạn ơi boxy là có thể tạo được một cái vòng tròn bằng lửa tấn công mọi thứ xung quanh hơi bị xịn luôn anh trai em nói anh trai nghe nè anh trai á thấy được sức mạnh của em rồi à. thì liệu anh trai nuôi em cho đàng hoàng à trấn đóng chơi ai à ai à, à, trời ơi trời trời trời bạn ơi con bác sĩ này nó lao toét rồi à, trời chết queo luôn rồi Trời ơi, ơi là trời, tôi nói thiệt với bạn luôn cái con Boxy này á, nó được cái là nó sức nó sức sức mạnh của nó cũng rất là mạnh nhưng mà hai con con nào cũng quậy như nhau hết bạn ơi. Ê, Tàu hỏa thì rất thích phá làng, còn Boxy thì rất thích tấn công người khác. Hey. Hả? Trời ơi, tôi hiểu tại sao Caron bỏ hai đứa này rồi không ơi, tôi hiểu rồi, tôi đã ừ, hiểu tôi hiểu rồi, rồi đó. Bây giờ tôi cũng ờ. suy nghĩ là không biết tôi có nên bỏ hai đứa này không chứ tôi thấy ờ, nó nguy hiểm quá sao mà Thôi thôi, bỏ nó là nó hại mình đó thôi. Bây giờ ráng nuôi rồi đưa cho ai đi. Trời ơi, tôi ghê tôi à, sợ. À, à rồi ok ok, hỏi được rồi nói chung là anh biết được sức mạnh của mấy đứa rồi nè bây giờ á anh sẽ đưa mấy đứa đến một cái nơi rất là quen thuộc rất là đẹp luôn và anh sẽ huấn luyện sức mạnh cho mấy đứa ở chỗ đó được không yeah, yeah. Đi ok được rồi vậy đi anh nè trời bạn ơi mình không hiểu sao nhưng mình cảm giác hai hai cái cái cái cái con này có vẻ nó hơi bị báo các bạn cho nên là um, cũng hơi đáng ráng nhưng mà thôi không sao mình không nhận nuôi nó là nó, nó, nó tiêu diệt luôn mình chứ sao nữa <laughs> ok rồi, thôi, đi đi đi à, mấy đứa ơi nhanh nhanh nè qua đây qua đây nhanh bác sĩ ơi <laughs> bác sĩ đi chậm trời cái chân nó ngắn mà đi lâu dễ sợ vậy hả đi chậm dễ sợ luôn em em nào đồ chơi chứ có phải là cái gì đâu bạn đi nhanh được anh từ từ đi lùng nó lùng nhảy lên không nổi <laughs> ờ ơi lùng nó ra cái này okay. là chắc là đệ tử ba 30 nè thôi đi rồi đi thôi đi thôi đi thôi rồi, ok bạn ơi, vậy là coi như là trong game Minecraft cũng đã được 10 ngày mình nhận nuôi cái con Boxy với lại là Chu Chu rồi các bạn ạ. À. Thì á, có một cái điều đặc biệt bạn biết là gì không? Đó chính là hiện tại Boxy và Chu Chu đang đang rất là lớn lên các bạn. Và có một cái điều đặc biệt á là Chu Chu với Boxy là có thể lớn lên được nha các bạn nha. Như bạn đang thấy thì hiện tại Chu Chu là to hơn mình luôn rồi các bạn. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Còn Boxy thì Ủa sao sao sao Boxy nhỏ xíu vậy em? Nhanh, hãy nhảy, hãy hãy cha Trời ơi đó Bác si thì bây giờ cũng đã lớn lên cao bằng mình rồi các bạn nha Đó nói wow. chung là bây giờ bọn mình là bằng bọn bọn mình thì gọi là lớn bằng nhau rồi các bạn ơi đó Rồi ok thì hôm nay nè bác si và chu chu nghe anh nói là hôm nay anh có một cái dịp anh đến một cái khu vui chơi này Thì hôm nay anh sẽ dẫn hai đứa đến đây để tập luyện để mình có thể ừ. trở nên mạnh mẽ hơn hiểu không à, Ừ đừng đến khu vui chơi đừng tới khu vui chơi vui quá Vui quá đúng không Rồi ok được rồi Gì không Chị đi theo chị gái thôi em trời ơi thiệt luôn á cái con <laughs> cái con chu chu à. này nó hơi bị thích sammy luôn bạn ơi nó đòi đi theo sammy hoài luôn trời ok thôi không sao được rồi đi nè đi nè bây giờ tôi mở cửa nè rồi giờ chúng ta cùng nhau quay ừ. nào tên tên tên tên mọi người biết chỗ này chỗ nào không Đẹp không? Đẹp không? Xin giới thiệu với ừ. mọi người nha Nếu những bạn fan nào mà đón được chỗ này là chỗ nào Nhớ cơm mình xuống bên dưới cho mình biết nha Cái chỗ này chính là cái sảnh trò chơi của Bobby Playtime mọi người ạ à. Đó Và ngày hôm nay mình đã rủ Chu Chu với là bác sĩ vào hôm nay Để bọn mình cùng nhau vượt qua những cái thử thách ở trong cái khu vui chơi này Và bọn mình sẽ cùng nhau uh, tiến hóa dần dần lên nha các bạn nha Để xem coi Chu Chu với bác sĩ là có thể lớn hơn nữa được không nha các bạn Ok Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với màn đầu tiên nè Rồi mấy đứa đi đi đi hả anh là qua à, đây qua ơi, cái thằng xanh xanh mà đứng chào chào đây là ai anh nè à, kìa cái thằng xanh xanh đấy hả trời nè cái con này á là là là không biết là nó có mạnh nó có mạnh hơn chu chui waxi hay không mình không biết nha nhưng đây chính là bobby nha mọi người à. vậy vậy nó hất kỳ mà gì ông nội gì vậy ừ ha hất kỳ tôi nói nhầm <laughs> ok ờ, ờ, con này là con hất ghi các bạn tôi nhầm tôi nhầm ờ, trời ơi ok rồi tên là hất ghi hả bạn ơi trời nãy giờ em thấy là bạn nó cứ đứng chào em hoài em chào bạn đó mà nó không nghe gì trơn rồi đó thôi bạn đó là cái tượng mà em đi quay rồi ok bây giờ à rồi ok bây giờ mấy mấy mấy đứa đi đi anh qua đây nè đây xin giới thiệu với mấy đứa chỗ đầu tiên sẽ là cái chỗ mà mấy đứa phải học cách bắt cua hiểu không chơi trong minecraft mà không biết bắt cua là là thua rồi à coi anh nè bây giờ anh biểu diễn cho mấy đứa coi nè nhìn nè ở à, chỗ này á anh biểu diễn à mấy mấy đứa đứng đứng xem thôi nhà tí nữa mấy mấy đứa mới mới được qua nha ok coi anh nè à. hey đó mình nhảy lên một cái dính cái đầu đó thấy không mình qua bên đây là mình sẽ được đu lên trên đây thấy không đó ok rồi bây giờ bác sĩ à, thử làm cho anh xem coi bác sĩ em thử nhảy lên coi trời ơi, anh chơi cái trò gì mà chơi dính cái đầu đó được rồi để em trời ba cái đầu hai một <laughs> cái gì bác sĩ trời hả Trời ơi thiệt si lùn quá cho nên nhảy là không nổi bạn ơi Rồi bây giờ Chu Chu cao hơn nè Chu Chu thử nhảy lên cho anh xem coi Chu Chu Em đây nè Em thể hiện một cái được luôn Được không như bạn Maxi luôn Rồi cố lên em ơi Cố lên Wow Trời ơi ghê ghê cái bạn này được cái là bạn này nhìn giống con nhện đó bạn cho nên bò bò bò nhìn cũng ờ, hơi đáng sợ bạn ạ ok nhìn nó nhìn vậy nào á anh ơi ủa rồi bây giờ còn bác sĩ thì bác bác sĩ phải làm sao giờ bác sĩ giờ em lùng quá vậy lên đâu được đâu trời ơi cảm ơn chị Sammy hay quá chị Sammy ơi chị à, Sammy em đặt bà lông đem leo lên đúng không rồi cố lên bác sĩ ơi cố lên làm lại lần nữa nào ờ ờ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh ủa mà sao người ta dướng có mỗi cái đầu bác bác sĩ là bác sĩ là chui vô trong rồi <laughs> dướng nguyên cái thân rồi rồi em qua ok rồi hay quá hay quá em thấy bạn bác sĩ này giống mấy cái mà mấy cái hộp chở hàng ờ đúng rồi bạn bạn si bạn đó Đấy, là một cái hợp mà ok rồi rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái tiếp theo mà chúng ta sẽ nhảy qua đây nè coi anh nè hỡi đó nhảy qua hiểu không rồi ok đó nhảy qua đi mấy đứa nhảy nhảy qua đi chu chu làm trước nè có chu chu rồi chu chu làm trước đi chu chu từ từ mình đánh mình đánh từ mình samira hai gây gây gây ghê rồi Tới đây là bác sĩ bác sĩ Bác sĩ nhảy đi bác sĩ ơi Bác sĩ ơi nhảy được không Nhảy đi em em nhảy cho thể hiện nè ba hai một Đứng lên nè Trời ơi cái gì bác sĩ Trời ơi chạy thiệt luôn á mấy bạn ơi mình cứ thấy thương thương tội tội với bác sĩ sao các bạn tại bác sĩ lùng quá cho nên là nhảy lúc nào cũng bị té thôi làm lại đi bác sĩ ơi em lùng quá cho nên em nhảy qua tàn bị té thôi là làm lại đi lại dốc đi tàn bị chơi không à đấy cố lên em ơi cố lên trời cái gì vậy sao mà té hoài vậy bác sĩ trời ơi cố lên em cố lên cố lên đúng rồi hay quá đúng rồi hay mình thấy tội nghiệp cho bác sĩ các bạn ơi bác sĩ lùng quá không ai tội cho tôi hết trời ơi sammy té thì đó chuyện quá bình thường rồi ok rồi bây giờ tiếp nè rồi ok tiếp theo nữa nè mình sẽ leo trên cao thế này nè thấy không rồi sau đó mình sẽ nhảy qua bên kia hây đó ghê chưa ghê chưa không cần hay không cần ơi sao mà mình thấy à bác si trong cái màn bắt cua này có vẻ là bác si sẽ hơi bị gọi là yếu thế bị bắt bác si lùng quá bạn ơi rồi ok nhảy qua đi em tại vì mà bác si lý anh đó phải chăm anh lên mới lớn được coi mình đang hiện thôi bạn coi mình đang hiện chết trời ơi thiệt té hoài luôn trời tôi không biết cái này là cố tình hay là cố ý nữa mà té hoài vậy ta lại lại lại bây giờ là tới được chu chu này chu chu nhảy qua đi chu chu chu chu nhảy, nhảy, qua đi em đây mình đây mình đây là hai nghìn em thì vậy hay chưa hay quá trời ơi ghê ghê ghê ghê chu chu á chu chu được cái là chu chu có nhiều chân á bạn cho nên chu chu nhảy qua thấy khá là dễ luôn á ok ở sam ơi sao lần nào mà cũng đặt thêm lóc cái gì chen gian quá vậy trời ơi tôi là tôi thương người ta người ta chân lùn mà trời ơi thương người ta đi trời quá cái này là mình đang dạy cho mấy bạn đó cách để có thể gọi là người ta bắt cua hiểu không mình không thể nào mình để bạn chen gian vậy được Trời trời, ok rồi qua đây qua đây qua đây. Bây giờ là tiếp nè, tiếp nè. Bây giờ mình sẽ đi qua đây nè, sau đó nhảy qua đây, nhảy qua đây là Ê, lên dưới đây nè cố lên cố lên cố lên đi qua đây qua đây nhanh lên ok ơi, qua được cái này qua được nè em qua được cái này nơi quá dễ ừ, giỏi dễ. giỏi giỏi ok rồi bây giờ mình nhảy qua đây nè nhảy qua đây à rồi sau đó mình sẽ à. đi qua bên đây là xong rồi đi qua đây nè đấy thấy không Ui, trời ơi mới có một cái màn mới có một cái màn bắt cua thôi mà hai đứa này đã gọi là gọi là vượt qua khó khăn các bạn ơi mấy cái thử thách sau làm sao mà vượt qua được đây ok rồi để mình coi coi màn tiếp theo sẽ là cái gì nha bạn nha không biết là cái gì khó hơn hôm nay ừ. để xem coi Ủa, à. cái gì đây Oh my god Một cái con à, con này con gì nhỉ à, con, con này con con gì sao Quái vật ba đầu Wow hình như là trận này là chúng ta sẽ phải đánh nhau với cái con quái vật ba đầu nè các bạn ơi Được được được có bạn nào xứng phong không Có bạn nào muốn đánh nhau không Không ai ơi ok được rồi đây là bạn của bọn em á nên là bọn em không vào đây không có vấn đề gì đâu đem bác sĩ vào đây vào đây chơi với bạn đi vào bác sĩ ơi nè để coi coi sẽ làm gì này thì không làm cái gì nè cái tính ra là cái con này là quái vật chứ không phải bạn của mấy đứa đâu trời ồn ào hết sức nè bây giờ á để anh lại nói chuyện cho hiểu không mấy mấy cái người này vâng. không nên dùng bạo lực chúng ta nên dùng lời nói hello cái con quái vật ba đầu này nó khỏe quá mình nói chuyện với nó cũng không được mà mình đánh nhau nó cũng không được luôn tại vì nó to lắm mấy bạn ơi ờ. trời ơi bây giờ mọi người có cách gì không mọi người chứ bây giờ chúng ta không vượt qua được cái màn này là chúng ta sẽ không thoát khỏi đây được đâu trời ơi giờ Đúng sao rồi. giờ thiếu à <laughs> anh chị quên mất rằng là em có sức mạnh lửa sao bây giờ á em chỉ cần tới em đụng nó một cái thôi là nó bay màu luôn tên không ồ ghê vậy hả ok đâu đâu thử coi thử coi em làm thử coi để em búa vợ là để em búa vợ là em làm vợ đây cố lên em ơi cố lên đâu để coi bác sĩ sẽ ừ, làm gì đây trời trời ui trời ơi nó quýnh bác sĩ kìa bạn ơi nó quýnh bác sĩ kìa ôi bây giờ bác sĩ sẽ làm gì nó đánh em giống như gãy ngứa vậy bây giờ anh nhìn em nè đâu ôi ghê trời ơi Wow ghê bạn ơi bác sĩ dùng cái cái sức mạnh lửa của bác sĩ chớp con cái thôi con kia chết queo luôn ghê dữ vậy Trời ơi Oh my god Đỉnh Đỉnh đỉnh đỉnh luôn Đó bạn thấy không Mặc dù á là bác sĩ không có giỏi như là như như là chu chu ở cái chỗ là bắt cua Bởi vì bắt bác sĩ lùng hơn chu chu và ít chân hơn chu chu Nhưng mà bác sĩ lại được cái là bác sĩ có sức mạnh rất là mạnh nha các bạn nha Đó ừ. Ok Nói chung là hai đứa đứa nào cũng giỏi rồi ok được rồi Giờ đi đi theo anh nè chúng ta cùng nhau qua đến à, màn tiếp theo nè để coi là cái gì đây à Ồ, Ồ, cung ok được được Ui, mê cung nha cái này á là dùng để thách thức cái trí thông minh của mấy đứa nè nếu như mấy đứa thông minh thì mấy đứa chắc chắn sẽ vượt qua được cái mê cung này đó ok bác sĩ bác sĩ bác sĩ tụi mình thi đấu đi xem ai sẽ là người đến đích đầu tiên ồ dạ. cái này hợp lý nè nghe nghe này cũng yeah, vui yeah, nha yeah. Hồi nãy á, bắt cua á, thì Chu Chu đã thắng cho nên Chu Chu được một điểm Đánh nhau với quái vật á, thì là Boxy thắng Boxy cũng được thêm một điểm nữa Cho nên bây giờ bằng nhau rồi Bây giờ hai đứa hãy thử thi đấu với nhau Coi ai có thể vượt qua được cái mê cung này trước thì sẽ được thêm một điểm được không Yeah. luôn anh ơi Ok được rồi Vậy bây giờ bắt đầu trò chơi Bắt đầu rồi đó Đi đi Ok bye bye rồi, bác sĩ sẽ sẽ làm ừ. gì đây? Bác bác sĩ quyết định Đình sẽ làm gì em? Anh đi đường kia, à, tôi tôi đi đường này á. Trời đi kiếm đường dễ mà. Rồi ok, bác sĩ đi kiếm đường rồi nè. Ủa rồi còn chu chu sao? Ủa sao chu chu đứng im vậy em? Em mau mau đi kiếm đường đi, bạn kia đi mất tiêu rồi kìa. À, em đâu cần kiếm đâu Anh quên mất em có sức mạnh gì à Em có sức mạnh có thể phá vỡ được mọi thứ mà Nên là anh Ủa? đây hay cha Em Ôi. không cần tìm được Em Ôi. chỉ cần làm như này thôi Ôi. Wow thông minh nha thông minh nha Trời Chu Chu có sức mạnh có thể phá được tường nè bạn Tiếp tiếp tiếp tiếp đi em Ui. Đi đường nào tiếp bây giờ ta Ôi trời ơi phá hết mấy cái tường đi qua luôn <laughs> Ghê dữ trời Ôi kiểu này chắc Chu Chu thắng rồi Ok tiếp đi à, tiếp đi Tùng và em Bác sĩ ơi, đâu bác sĩ, sao lạc đường ơi bác sĩ ơi Trời ơi, Ôi bác sĩ ơi. ơi Lạc đường anh ông cẩn ơi, em bị lạc đường đây <laughs> Bác sĩ lạc đường rồi Ê, Chu Chu <laughs> Chết rồi bạn ơi, bác sĩ lạc đường mất tiêu rồi Trời, đã lùng rồi mà còn Đã lùng rồi mà còn vượt qua mây cung cao như thế này Làm sao thấy đường được, ok được rồi Chu Chu, ừ. bây giờ em hãy mau dùng lại cái tiệt chiêu hồi nãy của em á Em tìm đường giải cứu cho bác sĩ để bác sĩ bị lạc kìa kìa à, Để em ơi trời ơi giữ cho kìa trời rồi, ơi boxy em đâu rồi sĩ ơi chu chu chu chu chọi mấy cục đá cái đầu bởi hết cái bức tường luôn bạn ơi thiệt tôi nhìn mà tôi tôi nhìn mà tôi tưởng tượng tôi mà là bức tường với tôi dẹp lép quá ôi rồi rồi rồi rồi ôi đây này đây là bác bác nè <laughs> cuối cùng cũng tìm được bác sĩ cái cung mà cậu làm bây giờ nó biến thành cái gì luôn rồi bảy chiến trường luôn rồi trời ơi không sao không sao đây là nhà tớ không có sao đâu vô rốt cuộc là chúng ta ừ. vẫn vượt qua được mà rồi ok đi tiếp nè rồi được rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn tiếp theo để coi như thế nào nha à mà quên nữa okay. màn này thì coi như là chu chu đã thắng nha bạn tại vì chu chu đã vượt qua được mê cung với sức mạnh của chu chu bởi vậy cho nên chu chu đã ờ, được ờ. à, mấy mấy mấy mấy điểm tao quên rồi hai điểm đúng không chu chu được hai điểm ok hai điểm nè tính là an giang không cái này có được tính là an giang không không à, nói chung á là anh không biết là có tính là ăn gian hay không bởi vì là qua mê cung mà chúng ta phải thông minh chúng ta mới vượt qua được nhưng mà chu chu được cái là chu chu biết tận dụng sức mạnh của mình cho nên là cũng được tính là thông minh đó ok được đúng rồi rồi, rồi. rồi. rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến bàn tiếp theo nè nhảy đây ok xuống đây xuống đây xuống đây rồi mở cửa ra nè bây giờ chúng ta sẽ đến với màn gì đây qua xem mới coi uh. Ui là wow. cái phòng gì vậy mày ở cái phòng gì đồ công nghệ không anh ơi Trời ơi. cái phòng đồ công nghệ khoa học nè Từ từ để mình xem coi Ui ở bên đây bên đây có cái cửa nè Nhưng mà sao không mở được Trời ơi cái cửa này bị khóa phải không Nghĩa là chúng ta phải cần cần chìa khóa Chứ đâu có dễ mở bằng tay đâu ơi vậy thì bây giờ lại tiếp tục là thêm một trò chơi nữa các bạn ơi Bây giờ nha mình sẽ thách đố Chu Chu với lại là Boxy Ai có thể tìm được chìa khóa để vượt qua được cái uh, cánh cổng này á thì người đó sẽ được thêm điểm nè. À, được không? Đúng rồi. Được, chơi luôn. Ok, Thôi, được. Em thấy nhiều quá giờ đi kiếm chìa khóa đi. Đi kiếm chìa khóa nè, anh sẽ chơi chung với mấy đứa luôn để coi chìa khóa ở đâu ta, chìa khóa chỗ nào nhờ. Uhm. Má ơi, đâu rồi? Ấy tưởng à. mình má giám khảo mà phải Mình không được đi tìm, mình đi tìm là mình ăn gian đó, hiểu không? Mình mình nhìn thôi, đó. Ừ, tay cũng đúng. Ngón, ok, được rồi. À, Ê, này, chị tay năm Cái trò này á thì tôi nghĩ là Boxy sẽ thắng nha, sao không biết sao không? Ủa sao? Nhìn kia, ba nhìn kia bác sĩ có một cái là bác sĩ có thể thu nhỏ được, biến thành cái hộp này cho nên là bác sĩ có thể tìm kiếm được ở những cái chỗ nhỏ nhỏ hiểu không? Còn chu chu thì to quá cho nên chu chu sẽ không ờ. chui vô mấy cái chỗ nhỏ được. Đó. Tại chu thông minh hơn, chu chu tìm ra cho mà sai Ủa gì vậy? Anh chị ơi. Dạ? Ủa? được có cái gương gì trong đây nè, có cái gương đỏ đỏ gì trong đây nè, bị cháy. Ồ, đây đây đây anh thấy rồi, anh thấy rồi. Ui, đây rồi, đây rồi. Hay quá. Trời ơi, giỏi bác sĩ ơi. Trời ơi, bởi vậy mình mới nói mỗi người đều có một thế mạnh khác nhau, đừng bao giờ xem thường người khác nha các bạn. À, ok. Ra là vậy. Ủa mà cái này là gì đây? Ủa cái này là gì? Ủa cái này cái cọng dây điện mà, để làm cái gì? À, đây đây đây chỗ này chỗ này. Mình mình mình à, mình, mình, phải nói điện vô hay sao á? Rồi, một cọng dây được lắp vô nè, hai cọng nè, lắp thêm cọng này vô. Đó rồi, ok, nói điện xong rồi nè. Giờ sao nó ta? Ui, bấm, bấm cái nút. Bấm, sao sao sao sao sao kìa, sao kìa. Ui, cửa mở rồi. Yes, yes, yes. Quá lợi đi rồi. Wow được rồi hay quá Trời rồi ok vậy là coi như là trận này thì Boxy đã được thêm một điểm nữa cho nên là hai người vẫn hòa nha bạn nha chưa biết được ai mạnh hơn ai luôn trời ghê thiệt ok ê, rồi ê, ê, không không không bây giờ hỏi thử mấy thằng fan đi coi là thử đến đến cuối màn ai là người thắng đi hỏi mấy thằng fan thử đi thôi ờ, tôi không biết nữa bây giờ á tôi hỏi bạn fan nha đố mấy bạn ừ. fan Ừ, mấy bạn thích nhân vật nào hơn Boxy hay là Chu Chu hay các bạn thấy nhân vật nào mạnh hơn Boxy hay Chu Chu hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha chứ mình riêng Đúng mình rồi. thì mình sẽ thích Boxy hơn tại Boxy nhìn dễ thương hơn Chu Chu các bạn ơi không nữa à. trời em dễ thương mà anh em dễ em không có thích anh đâu em thích mỗi chị thôi mà à, ok ok sợ lắm <laughs> Sammy thì Sammy thì sợ nhện nhưng mà trong khi đó Chu Chu lại quá giống con nhện cho nên Sammy cũng sợ các bạn ơi. Ê! Ê! Chị vậy? Trời ơi. Gì vậy? Ủa? Gì vậy bông? Sao té trời ơi, ơi, tôi bị té xuống dưới đây rồi. Trời ơi, trời thiệt ơi. Có ai cứu tôi lên không? <laughs> Có ai cứu? Rồi, tự tách coi ai cứu lên không cần. Anh cầm chân em nè, anh cầm chân em nè. Ai da. À. Không được, không được cái chân của em nhọn quá anh cầm vô anh té. Hay vậy? thôi, ghê ghê ghê. Ok. Rồi bây giờ mình nhảy qua đây nè, nhảy qua đây. Rồi, qua đây qua đây. Rồi. Ờ, chắc tao rồi, chân ngắn, bọn là chân ngắn thiệt luôn á à. <laughs> boxy nãy giờ té hoài <laughs> ông hiểu không tôi nghĩ là boxy là người tệ bắt cua nhất luôn không thiệt trời ơi trời té hoài luôn á cố lên cố lên boxy cố lên hay Ủa, quá hay quá rồi em nghĩ nghĩ chuyên nghiệp mà tâm ok chuyên nghiệp, nghiệp ok chuyên nghiệp ừ tôi tin mà tôi tin mà bạn <laughs> rồi qua tiếp nè ui hình như màn cuối rồi sao á ui cái đồ sau màn cuối màn cuối rồi ê, ê phong phong không tôi kể này vui chứ nè nè Hả? nè chu chu đoàn tàu vô đoàn tàu ừ ha tính ra tính ra là chu chu là một cái tàu trời ơi chu chu là một cái à? tàu nhưng mà chu chu lại chui vô một cái tàu để được đi tàu ok em không không cái chu chu làm đoàn tàu làm làm tàu trưởng trời ơi cái gì vậy chu chu chu chu ơi cái đầu em đúng nhỏ luôn á cái đoàn tàu đúng to luôn sao em dẫn được thì ơi tàu ok sao vậy ba giờ em lượn em sẽ được rồi, được rồi, bây giờ chúng ta vô trong tàu chúng ta về nhà nào Vô, vô, vô mọi người ơi, vô, vô Vô, vô Ngay, rồi, mở cửa, vô, vô mấy đứa ơi, vô mấy đứa nè Vô mấy đứa ơi, vô mấy đứa ơi Ok, rồi à. Yes Thì chắc là bây giờ mình sẽ cùng với bác Chu Chu và Sammy Bọn mình sẽ cùng nhau về nhà nha các bạn nha Để coi coi liệu rằng là sau 100 ngày thì bác với lại Chu Chu có gì thay đổi nha các bạn Ok Đến với 100 ngày nào Let's go rồi, ok bạn ơi Và sau 100 ngày bọn mình nhận nuôi Boxy và Chu Chu Thì bây giờ mình sẽ cho bạn xem sự thay đổi của Boxy và Chu Chu nha Đầu tiên là Chu Chu nè Ten ten ten ten Đó Đó bạn thấy không hiện tại bây giờ lần trước bạn thấy là chu chu mặc dù là to hơn mình nhưng mà to hơn có xíu thôi còn bây giờ chu chu đã to đến nỗi mà có thể chở bọn mình đi được luôn rồi các bạn đó đúng rồi chưa em phong không không bây giờ mình muốn đi du lịch ở đâu úc canada hay là mỹ là mình nhờ cho chu chở đi luôn phải tốn ừ, tiền đúng rồi đúng Phải rồi đi. ủa khoan còn bác si sao em vẫn còn cái hộp vậy em gây <laughs> okay, chở vậy, vậy em là em giấu để em gây sự bất ngờ thôi giờ chuẩn bị nhìn em nè ok đâu ôi ghê ghê ghê ôi trời bác si wow. giờ cũng cao dữ ta mấy bạn nhìn nè thấy không lần Ôi trước á bác si chỉ cao bằng mình thôi còn bây giờ bác si đã cao gấp 3, gấp hai lần mình luôn các bạn ơi trời ơi ghê ghê ghê ê nhưng mà em cao em cao vậy em có bắt cua được không đúng rồi thử quay được sao được anh trời vậy bắt cua trên coi nè nhìn okay. nè à, ờ. múa nè đó đó đó ghê ghê ghê ghê ghê ghê ok Vậy thì cuối cùng sau 100 ngày nhận nuôi Boxy và Chu Chu lúc còn nhỏ đến 100 ngày thì bạn có thể thấy là